Xin chào các anh chị nhà, nhà đầu tư à, Hôm nay à, TTF xin giới thiệu à, với các anh chị nhà đầu tư một cổ phiếu hàng đầu tại thị trường Việt Nam Chính là cổ phiếu công ty cổ phần FPT Và trước khi vào à, phần giới thiệu hôm nay thì à, rất mong các kiến thức mà TTF có được sẽ trong à, quá trình đầu tư nhiều năm qua sẽ giúp ích được cho, à, cho các anh chị nhà đầu tư uh, nếu mà video này các anh chị nhà đầu tư cảm thấy hay thì hãy à, chia sẻ video này à, đến những người cần nó, những cái người nhà đầu tư mới hoặc những nhà đầu tư mà à, cần tham khảo thông tin về công ty cổ phần FPT này và hãy cho TTF một like, một subscribe để ủng hộ video video đầu à, đầu tiên thì FPT về phần giới thiệu của FPT á, thì FPT thì à, là một công ty à, thuần về công nghệ công mà là một công ty công nghệ hàng đầu tại thị trường Việt Nam thì à, cùng phân khúc với FPT thì chỉ có những công ty sau như là công ty um, Viettel rồi CMC rồi um, Mobifone và Vinaphone Mobifone và Vinaphone thuộc à, VNPT là thuộc các công ty nhà nước trong đó thì cạnh tranh trực tiếp với Viettel chính là cạnh tranh trực tiếp với FPT chính là công ty à, Viettel vậy đó về à, tổng à, về sau giới thiệu FPT chúng ta có những bốn phần chính sau thứ nhất là phần tổng quan thứ hai là tình, tình hình tài chính thứ ba là triển vọng doanh nghiệp thứ bốn là về đánh giá cổ phiếu FPT này về ờ, về tổng, tổng quan về FPT á, thì FPT chia chia làm ba mảng chính sau là về ờ, công nghệ viễn thông và giáo dục thì ờ, về công nghệ có điện toán đám mây này chuyển đổi số này phát triển phần mềm đó về các và và đi kèm với đó là các cái kiểm kiểm thử phần mềm này quản lý quy trình doanh nghiệp này tích hợp hệ thống rồi có viết các cái chương trình cho chính phủ rồi các cái giải pháp như bên ngân hàng và y tế giáo dục rồi viễn thông thì có internet băng rộng rồi dịch vụ truyền hình chúng ta có truyền duyệt có dịch vụ truyền hình cáp FPT này rồi à, chúng ta có wifi FPT này đó dịch vụ ờ, trực tuyến xem phim gì đó rồi giáo dục giáo dục thì có hệ thống các trường đại học FPT cao đẳng đại học rồi từ tiểu học rồi lên tiểu học trung học cơ sở cho đến cao đẳng đại học và liên kết uh, bên cạnh đó thì FPT còn liên kết các trường các trường quốc tế hàng đầu rồi để đào tạo nhân lực cho chính bản thân mình và cả, cho các cái ờ, doanh nghiệp trong nước ngoài ra FPT còn tham gia đào tạo lại đội ngũ nhân sự cho theo yêu cầu theo đơn đặt hàng của các cái doanh nghiệp về điểm mạnh điểm mạnh của FPT á, thì là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam chiếm ờ, phần lớn thị ờ, phần lớn trong cái ngành công nghệ thông tin và viễn thông thì khách hàng lớn bao gồm các cái doanh nghiệp cơ quan tổ chức chính phủ rồi ờ, các cái doanh nghiệp nước ngoài như là FPT từng xuất khẩu các cái sản phẩm trong đó thị trường tập trung hiện tại bây giờ của FPT chính là Nhật Bản rồi Đức các nước châu Âu vậy đa phần thì FPT làm phần bộ phận gia công cho nên là các cái các cái sản phẩm mà công nghệ thông tin mà các bạn sử dụng thường thường không sẽ không nghe các thông tin này tuy nhiên chủ tịch của FPT ông Hoàng Nam Tiến từ khẳng định rằng các cái sản phẩm mà mà chính chính bản ông bản thân ông Hoàng Nam Tiến đã à, xác nhận là bởi chính đối tác chính là họ đã um, sử dụng các cái sản phẩm uh, gia công của FPT họ đánh giá họ đánh giá rất là cao các cái sản phẩm từ FPT thì trên đó là điểm mạnh còn điểm yếu thì khả năng ờ, cạnh tranh về ờ, giá trong lĩnh vực viễn thông còn thấp đó về cơ hội thì ờ, các bạn thấy rồi đó hiện nay thì xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ rồi giáo dục công nghệ công nghệ viễn thông công nghệ thông tin tăng trưởng mạnh này đó thì các bạn thấy đúng không à, những năm trước á, thì mình lấy ví dụ đi các bạn đi ngân hàng cho nó dễ đi các bạn muốn ờ, chuyển tiền đến ngân hàng đó, thì các bạn phải ờ, ra tận ngân hàng chờ đến lượt lấy số chờ đến lượt rồi ờ, thứ bảy chủ nhật thì các bạn lại không thể giao dịch được đúng không ạ các bạn muốn chuyển tiền đi hay chuyển tiền về thì các bạn phải làm trong việc từ từ trong các ngày làm việc đầu tuần từ thứ hai đến thứ sáu nếu mà giờ nếu ngân hàng nào làm nhiều thì thêm ngày thứ bảy nữa còn không là chủ nhật là các bạn chịu cứng không thể chuyển tiền đi được tuy nhiên thì áp dụng chuyển đổi số thì các bạn có thể chuyển trừ hai chuyển tiền 24 24 uh, rút và nạp tiền chi bằng một cái chiếc điện thoại vậy đó đúng không ạ thì cái thách thức thách thức của FPT thì cái thị trường cạnh tranh ấy, bây giờ nó càng ngày càng khốc liệt thì ờ, có nhiều công ty ờ, công nghệ mới nổi lên và mình cho và, ờ, và cái thách thức nữa thêm một cái thách thức, thách thức nữa mình cho là cách thách thức về uh, tuyển dụng và đào tạo tuyển dụng và giữ chân nhân tài đó cái thách thức này không phải ở riêng FPT mà bất kể là các công ty công nghệ nào là là dù bất kể là dù trong nước hay ngoài nước kể cả những ông lớn như Google, Facebook hay là Amazon đều xảy ra tình trạng chảy máu chất xám chứ không riêng gì ở thị, uh, thị trường Việt Nam mình tại vì à, các cái nhân viên giỏi thường bị các cái đối thủ uh, chiêu mộ lại đang uh, liên tục mời gọi chiêu mộ với mức lương thượng hậu hình rất là cao cho nên khả năng chảy máu chất xám rất là nhiều về ngoài ra thì uh, uh, những năm gần đây uh, trong ờ, năm 2 trong quý 1 năm 2022 này á, thì các hoạt động về M&A của FPT cũng diễn ra nhanh hơn trong cái chuỗi giá trị của họ họ trong nước họ tiếp tục nghiên cứu các hội em em ấy sau thương vụ ba Bexel năm năm ngoái này dự kiến doanh thu quý 1 doanh doanh thu quý 1 đạt 9.500 tỷ tăng 26% lợi nhuận ước đạt khoảng 1.700 đến 1.800 tỷ và tăng à, 26 đến 28 phần trăm thì à, kỳ vọng à, của FPT ông trung và dài hạn đó là ừ, FPT thì à, hướng đến tăng trưởng biển vững hai con số trong tương lai tập đoàn ngoài ra còn à, FPT còn áp dụng tăng trưởng uh, kỷ luật tăng trưởng này rồi áp dụng các quy luật tăng trưởng tức là đưa ra những KPI rõ ràng cho từng vị trí từng nhân viên và từng phòng riêng biệt và uh, à, FPT á, thì chưa có ý định uh, thoái vốn khỏi uh, và FPT Retail tức là các cái công ty uh, bán lẻ của FPT này, năm uh, và cái năm ngoái thì cái tình đại tình hình đại dịch uh, dịch dịch uh, dịch Covid-19 á, thì đã mang đến cho FPT những cái những cái cơ hội và những khó khăn tho nhất định. Ở ờ, cơ hội là gì? Khi mà dịch ờ, trong tình hình dịch bệnh á, thì con người buộc phải ờ, phải giao tiếp online nhiều hơn, làm việc từ xa nhiều hơn, dẫn đến dẫn đến là các cái hội về về F, về bán hàng bán bán lẻ á, thì FPT à, các cửa hàng bán lẻ của FPT bán được à, rất là nhiều sản phẩm này rồi các cái à, sản phẩm à, các cái các cái chương trình đào tạo từ xa rồi được đặt hàng nhiều hơn bởi các bởi các cái tổ chức chính phủ rồi trường học bệnh viện các cơ quan công quyền đó những khó khăn đó là dịch trong đợt dịch vừa ra vừa qua thì cái thị trường ờ, trọng điểm của FPT chính là thị trường Nhật Bản á, tăng trưởng chậm do bán hàng gặp khó khăn vì khách hàng ở Nhật Bản không thể qua Việt Nam được à, không hoặc là à, hoặc là FPT cũng không thể qua bên trực tiếp vào bên để đàm phán với khách hàng dẫn đến là cái hoạt động bán hàng của doanh nghiệp gặp, gặp rất nhiều khó khăn ngoài ra để tị à, cái tỷ giá yên Nhật cũng giảm dẫn dạ, dạ, đến dẫn đến là ảnh hưởng à, đến à, kết quả kinh doanh của FPT. Thì năm 2022 thì FPT đặt mục tiêu tăng trưởng là 20% ở Nhật Bản và tình hình dịch, à, dịch bệnh mà giảm bớt thì quý 2 FPT có thể gặp nhiều khách hàng hơn và à, ở quý 1 thì kết quả kinh doanh ở thị trường Nhật Bản đã tăng 20%. Thì nói riêng một chút là FPT là làm một cái đơn vị mà được gây được tiếng vang rất lớn ở, ở, ở thị trường đối tác Nhật Bản vì à, bản thân mình cũng từng được, được sống ở Nhật Bản một thời gian cũng không không quá dài khoảng 3 năm thì các bạn biết rồi đó cái cá tính của Nhật Bản đó, người Nhật đó chỉ cần bạn làm tốt thì họ sẽ rất là tin tưởng bạn và liên tục giao những đơn hàng tiếp tục và họ sẽ giới thiệu những cái công ty đối tác hoặc là những cái cái bạn hàng của họ đó chính cho chính công ty của bạn đó tuy nhiên ở ờ, người Nhật Bản á, thì người ta làm người là người ta làm việc rất kỷ luật và rất là chăm chỉ đó về à, về cạnh tranh nguồn nhân lực trong ngành công nghệ à, thì à, tuy à, FPT á, thì đang xây dựng cái môi trường làm việc rất là tốt à, rồi đưa ra những cái chính sách mà à, à, mà mà thuận tiện thuận tiện cho nhân viên để thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp như là nếu mà ai đảm đảm nhận làm nhiều thì được hưởng nhiều và giải quyết được giải quyết được những bài toán khó hơn thì, thì sẽ được thăng chức bất kể là các bạn làm việc ở FPT bao lâu lâu hay chưa lâu chỉ cần bạn có năng lực thì bạn sẽ được thăng tiến ngoài ra thì FPT còn uh, liên tục tuyển uh, à, tuyển bộ nhân viên từ nước ngoài đặc biệt là cái nước như Ấn Độ thì các bạn các bạn biết là Ấn Độ là một trong những nước hàng đầu thế giới về công nghệ à, về cái cái nhân về cái nhân viên mà làm bên công nghệ thông tin ấy, thì hầu ví dụ như mình lấy ví dụ đơn giản như là à, C, C, à, giám đốc điều hành của uh, Google bây giờ là ông ông Pichai cái ông ông Ấn Độ ấy, thì đa số rất là nhiều doanh nhân từ đến từ mạng à, công nghệ là xuất phát từ Ấn Độ rồi về bên mạng giáo dục của FPT á, thì FPT uh, à, liên tục đổi mới công nghệ giáo dục rồi uh, đào tạo uh, ngay từ đào tạo uh, đào tạo um, các lớp học uh, đào tạo con người ngay từ cái lớp 1 cho tới uh, kết thúc đại học uh, về hệ thống giáo dục uh, thì đóng góp một phần không nhỏ trong lợi nhuận của FPT thì ờ, hiện nay ở các địa phương thì ngân sách của FPT sẽ dành cho ờ, một phần trăm để cho chuyển đổi số này à, trong uh, chuyển đổi số trong đó thì ở ở Việt Nam thì chuyển đổi số thì uh, ngoài FPT có Viettel, VNPT đó chính là ba cái đơn vị mà mình vừa nói ở lúc đó, đầu video á rồi tiếp theo là về tình hình tài chính của công ty. Tình hình tài chính của công ty thì uh, như, đã kiểm toán thì năm ờ, cái doanh thu giá vốn bán hàng á, thì của FPT liên tục tăng qua từ các năm bất kể là bất kể là có dịch hay không dịch hay là bất kể trường hợp nào đúng không ạ? về doanh thu năm 2020 ờ, thì 29.000 à, tỷ ờ, gần 30.000 tỷ trong đến năm 2021 là 35.000 tỷ à, ờ, FPT là một trong những doanh nghiệp mà được đánh giá là tăng trưởng rất là đều đặn về doanh thu và lợi nhuận đó về à, chi phí về chi phí chi phí thì à, cái chi phí mà cái cái tài sản lớn nhất của FPT ấy, không phải là những máy móc những máy móc hay là tòa nhà mà tài sản lớn nhất của của FPT chính là đội ngũ uh, cán sự cán bộ nhân viên của chính FPT hàng năm thì FPT ờ, tuyển dụng ừ, rất là nhiều các cái nhân viên từ các trường đại học của mình tuy nhiên là tốc độ đào, đào thải cũng rất là lớn có rất là nhiều bạn vào trong à, FPT thì à, chịu không à, làm chịu chịu không nội nhiệt không theo được cái tốc độ làm việc của bên FPT thì tự đào thải đây ở trên mạng này chúng ta có đầy đủ về kinh doanh thu bán hàng này rồi giá vốn bán hàng này đấy giá vốn bán hàng có thể tăng nhưng mà doanh thu tăng cho nên là đây lợi nhuận tài chính lợi nhuận tài chính của FPT thì rất là ít đây là cái công ty đặc thù về về về về, ờ, về công nghệ cho nên là cái mình đánh giá rất là cao còn lại. ở các doanh nghiệp dịch, dịch vừa rồi ấy, thì ờ, các bạn thấy là FTC này Bamboo ấy, thì cái lợi nhuận tài chính của họ chính họ họ chính cái, cái lợi nhuận tài chính này là mới cứu doanh nghiệp họ thoát khỏi cái ờ, báo cáo bị lỗ còn uh, tại sao bên FPT lợi nhuận tài chính đã thấp như vậy thì phần lớn cái nguồn lực của họ thì họ tập trung vào để ờ, cái nguồn lực để phát triển để phát triển phần mềm để uh, tập trung vào những cái cái hoạt động cốt lõi của họ chứ không phải là đầu tư tài chính lợi nhuận trước thế của FPT thì liên tục tăng đều qua từng năm này mỗi năm tăng đều liên tục lợi nhuận sau thế cũng tương đương với lợi nhuận lợi nhuận trước thế tài sản tài sản của họ ờ, tài sản của FPT cũng tăng đều qua từng năm Tuy nhiên ở ờ, năm 2 các bạn nhìn thấy này năm 2018 thì 10 ờ, à 18.000 tỷ 19 thì tăng nhích trên một xíu Tuy nhiên đến năm 2020 á, thì tăng lên 25.000 tỷ và tăng năm 2021 là tăng lên 35.000 tỷ một con số thật khủng khiếp hơn 1.000 tỷ ở 10.000 tỷ nhất, 25 lên 35 là 10.000 tỷ đây tiền các khoản đương các khoản tương đương tiền thì ở một doanh nghiệp ấy, cái tiền chính là cái cái mạch máu của nó của của, của doanh nghiệp đó thì cái dự trữ tiền của FPT qua được đánh giá là tăng đều qua từng năm vậy đó đây năm 2018 là 4.000 tỷ rồi à, năm 2019 có giảm chút xíu đến năm 2020 lên tăng lên 4.600 46.000 tỷ và năm đến năm 2021 là tăng lên 54.000 tỷ tăng lên 1.000 tỷ là sạn chạy hạn thì cũng tương tự như vậy cũng tăng ờ, cũng tăng trưởng đều đặn qua từng năm nợ nợ phải trả thì ờ, đây đây là nợ phải trả của FPT nợ phải trả năm 2018 thì là hai năm hai 20 20 là 23 000 tỷ năm 22 là ở ờ, năm 21 là 23 000 tỷ, năm 22 là 32 000 tỷ. Tuy nhiên ờ, mà cái nợ này là một phần là nó xuất phát từ ờ, cái một phần là do cái đại dịch với lại một phần là cái đầu tư của FPT á cơ sở vật chất cho FPT về cái vốn chủ sở hữu của FPT cũng liên tục tăng này về uh, vừa qua ngày 7 tháng 4 năm 2022 thì đại cổ đông thường niên FPT á thì à, đã thông qua kế hoạch tăng trưởng bền vững với mục tiêu là tăng 19% thì đạt 42.000 à, tỷ đồng 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 20,2% và FPT sẽ chia cổ tức 4% 20% tỷ lệ bằng tiền mặt và 20% tỷ lệ bằng cổ phiếu tức là thế này, tại vì à, FPT á, là người ta sẽ chia bớt bằng tiền mặt và một chia một nửa một cổ phiếu mình đánh giá một trên đây mà chính sách rất là hợp lý tại vì người ta cũng cần một giữ lại cái 20% tiền nó, giữ lại một phần tiền để uh, xoay vòng vốn để, để uh, tiếp tục phát triển công ty hoặc là mở những cái tiếp tục là em em đây em em ấy các doanh nghiệp tiềm năng thì phát triển công ty đây đánh giá triển vọng của FPT thì các bạn trên à, cái bảng này các bạn có thể đánh giá được à, FPT đây cổ tức của FPT thì được chia đều rất là đều đặn vào hàng năm mỗi năm đều đó đâu đó khoảng 40 phần trăm có những năm hơn năm 2019 thì các bạn thấy phát hành riêng lệ cán bộ nhân viên này rồi à, cổ tức bằng tiền 10 phần trăm bằng cổ phiếu này rồi cổ tức bằng tiền này năm 2020 chia 3 đợt chia tiếp tục chia 3 đợt này tiếp tục phát hành cổ phiếu cổ phiếu cho nhân viên này rồi à, phân chia tiếp tục như vậy năm 21 cũng vậy đó thì FPT được đánh giá một là một doanh nghiệp mà chia cổ tức đều đều đặn nhất là một cái doanh nghiệp mà nếu nếu mà đối với những nhà đầu tư mà đầu tư giá trị không có thời gian thêm xem bảng giá có thể mua FPT vào đề đấy ổn định giá của cổ phiếu FPT tăng đều hàng năm ở biểu đồ trên đây thì các bạn có thể thấy này giá cổ phiếu của FPT chỉ có đi lên thôi hầu như chỉ có đi lên hoặc à, đi ngang mà đi lên hiếm khi nào đi xuống đó liên tục hàng năm hàng năm chỉ có đi lên thôi đây là đây được đây được là một đây được đánh giá một trong những doanh nghiệp tăng trưởng hàng đầu ở Việt Nam ờ, tại thị phần bây giờ trong uh, hiện tại thì theo biểu đồ phân tích kỹ thuật với kỹ thuật đó, thì FPT đã tích lũy một cái nền khá là dài từ đây từ tháng 7 năm ngoái về đến tháng ờ, tháng 4 năm nay thì đâu đó là khoảng 8 9 tháng 8 tháng này tuy đợt vừa rồi thì FP có bắt bật một ờ, bật một cái nền ở đây tăng ờ, thêm mấy phiên tuy nhiên ở phiên ngày ngày 8 tháng 4 vừa qua thì FPT đã điều chỉnh rất là mạnh điều chỉnh ờ, mạnh theo thị trường chung nên đây là những cái chia sẻ và nhận định của mình về cổ phiếu fpt rất mong là của cái video này sẽ giúp ích được cho các anh chị nhà đầu tư cảm ơn chị cảm ơn anh chị đã lắng nghe nhận định của mình. Nếu các anh chị cảm thấy video này hữu ích với bản thân mình thì hãy uh, cho mình một subscribe, một like và hãy chia sẻ video này đến những người cần thiết, những người mà cần xem video này, những người cần kiến thức nhớ về cổ phiếu FPT. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư.